irani na um ai pasiani na nipini yang musake klungdam hang ina i ko i album ai mete da te chipang a uh, usung sungi i mete alasak uh, nang nanglo wina ji a uh, tulai ta hilai na thang pe ma mai mane na a nanglo win ji ta pasian min phan ma ming hữu ý cả lúc đây ly bằng chừng lâu nàng lưu ý cả lúc sim suk ha ông kê nàng tôn ô bằng ma kỳ chừng dầu kỳ nàng lưu ý mà chẳng có xoan dấu lâu 错。